cầm nhành hoa thơm ngát chúng con dâng lên cùng dường cùng với tâm lòng thành kính hướng về đức thế tôn cúi đầu chúng con đánh diện của cho chúng sinh lòng từ của đức thế Phật bảo A Nan cùng đại chúng, sau khi ta nhập niết bàn, tất cả chúng sanh hoặc thiên thượng hay nhân gian được xá lợi của ta mà vui mừng thương cảm, cung kính lễ bái cúng dường, thời được vô lượng vô biên công đức. Này A Nan, nếu thấy xá lợi của Như Lai, thời là thấy Phật, thấy Phật là thấy Pháp, thấy Pháp là thấy Tăng Thấy tăng là thấy Niết Bàn A Nan nên biết rằng Do nhân duyên trên đây mà Tam Bảo thường trụ không biến đổi Có thể làm chỗ quy y cho tất cả chúng sanh Tứ chúng nhân thiên đem xá lợi của Như Lai Đựng trong bình thức bảo, xây dựng tháp thức bảo Để cúng dường xá lợi Có thể làm cho chúng sanh được công đức lớn Lìa khổ ba cõi, đến vui Niết Bàn trong bao kiếp tu